tiền ví dụ một ví dụ một của tay là viết số thích hợp vào ô trống câu A các em nhìn thấy nhá đầu tiên này mình nhìn này về lý về về lý thuyết này A trên B này thì bằng A nhân M trên B nhân M với M thuộc Z đúng không em vậy ở đây thầy có này 1 phần 5 này thì bằng 1 nhân 2 này trên 5 nhân 2 này 2 của thầy là một số nguyên tức là 2 thuộc Z cho nên ta được một phân số mới bằng phân số 1 phần 5 đó là phân số 1 nhân 2 bằng 2 5 nhân 2 bằng 10 Thì phân số đó chính là phân số 2 phần 2 phần 10 Được chưa nào em Ok chưa Không hề khó để các em điền được vào ô trống này đúng không Đúng chưa Các em chỉ cần nắm được tính chất cơ bản của phân số là ok Nào chúng ta sang ví dụ B Ví dụ B có thể như sau Thầy cho phân số là 15 trên âm 20 Đây các em nhìn tính chất này A trên B thì bằng A chia N và B chia N với N là ước chung của A và B Vậy ở đây thầy có này 15 trên âm 20 này Thì âm 5 là ước chung của 15 và âm 20 Cho nên thầy chia cả tử và mẫu cho âm 5 Thầy có này 15 chia cho âm 5 của thầy bằng âm 3 Âm 20 chia cho âm 5 của thầy bằng 4 Thì phân số 15 trên âm 20 của thầy bằng âm 3 phần phần 4 Hiểu không nào các em Đó Tiếp theo này đến phần C Các em ngước đây cho thầy